Ca ngợi chính Pháp Ngài Lý Hồng Chí vào tháng 5 năm 92 bắt đầu truyền giảng Pháp Luân Công tại Trường Xuân, Trung Quốc. Ngài đã thuyết giảng 56 khóa học Pháp Luân Công cho hơn 60.000 người tham dự từ mọi vùng miền khắp Trung Quốc. Chỉ vỏn vẹn vài năm, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ai cũng được thụ hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần sau khi xuất bản sách Chuyển Pháp Luân vào tháng 12 năm 94. Năm 95, Ngài Lý Hồng Chí bắt đầu phổ truyền Pháp Luân Công ra nước ngoài. Ngài đã tổ chức các khóa học Pháp Luân Công ở Paris, Pháp và Gothenburg, Thụy Điển. Pháp Luân Công đã chính thức hồng truyền ra ngoại quốc trước khi bất hại xảy ra ở Đại lục. Pháp Luân Đại Pháp đã lan rộng và phổ truyền ở Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, New Zealand và châu Á, bao gồm Đài Loan, Hồng Kông và Macau, cũng như Úc và New Zealand, tổng cộng hơn 30 nước. Ngày nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền tại hơn 114 quốc gia. Học viên trong và ngoài Trung Quốc đều hòa tan trong trường tu luyện bình hòa và hòa ái. Ngày 25 tháng 4 năm 99, hơn 10.000 học viên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa. Sau sự cố, cảnh sát vô cớ bắt giữ học viên Pháp Luân Công vô tội Vụ bắt bớ diễn ra khi học viên Cố Đính Chính một bài báo vu khống Pháp Luân Công trước đó. Vụ việc tuy được giải quyết bình hòa nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu, trở thành một sự kiện lịch sử. Ngày 20 tháng 7 năm 99, vì đố kỵ mà cựu độc tài Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công và học viên, những người noi theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, bè đảng của Giang dùng quyền thao túng truyền thông, đưa tin ngụy tạo, vu khống khủng bố khiến cả nước thù ghét và xa lánh Pháp Luân Công, đồng thời dốc toàn nhân lực quốc gia đàn áp và bức hại học viên bằng các hành vi tàn bạo và phi nhân tính. Công an địa phương bắt đầu bắt bớ, lục soát tư gia học viên, tịch thu, tiêu hủy sách và băng đĩa Pháp Luân Công. Học viên Trung Quốc không e sợ thế lực tà ác, bước ra chứng thực Pháp Luân Công trước công chúng từng nhóm lớn đến Thiên An Môn luyện công, treo biểu ngữ thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, kêu gọi lương tri, đức tin và tự do tín ngưỡng. Họ lên tiếng vì Pháp Luân Công và phản đối những vu khống phi lý về sư phụ. Họ bị bắt, bị đánh, bị giam, Ngày 20 tháng 11 năm 2001, 36 học viên từ 12 quốc gia đến Thiên An Môn Bắc Kinh, Giang Băng Ron hòa bình thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trong khi đó, học viên khắp thế giới đồng thời bắt đầu giảng rõ sự thật về pháp luân công và cuộc bức hại cho cộng đồng quốc tế như Hoa Kỳ và các giai tầng xã hội trong nước. Học viên tại nhiều quốc gia thành lập kênh truyền thông riêng như đài phát thanh, truyền hình, báo chí và tạp chí, vân vân. Mọi kênh sẵn có để đưa sự thật ra ánh sáng, lại còn tổ chức diễu hành đường dài thỉnh nguyện SOS khắp thế giới nhằm nâng cao nhận thức và sự ủng hộ cho Pháp Luân Công kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngừng bức hại Pháp Luân Công. Ngoài ra cũng tổ chức nhiều buổi meeting phơi bày sự thật kêu gọi chấm dứt bức hại. Học viên Pháp Luân Công Đại Lục vì phản bức hại và phơi bày sự thật mà đã phải nếm chịu tổn thất và hy sinh không thể tưởng tượng. Từ khi bức hại bắt đầu, hàng triệu học viên đã mất đi sinh mệnh, ít nhất 6 đến 7 vạn học viên bị mồ cướp tạng sống hàng trăm nghìn học viên bị tống vào các nhà tù đen bất hợp pháp, bị cưỡng bức lao động và bị bỏ tù. Vô lượng học viên lâm vào cảnh xa nhà, gia đình tan đàn sẽ nghé. Sinh mệnh của họ sẽ mãi trường tồn trong lịch sử chính pháp. Bức hại vẫn tiếp tục giảng thanh chân tướng ở khắp nơi trên thế giới vẫn đang diễn ra Từ thời điểm Đại kỷ nguyên xuất bản Cửu Bình tháng 11 năm 2004, 12 năm qua, lượng lớn người Trung Quốc trong và ngoài nước công khai thoái đảng Cộng sản. Làn sóng trên đã làm rung chuyển bức tường đỏ vốn phong bế người dân Trung Quốc bấy lâu. Cho đến nay, có tổng cộng 236 triệu người Trung Quốc công khai thoái xuất đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới Đại kỷ nguyên tháng 11 năm 2004 công bố Tam thoái báo bình an, trời diệt Trung Cộng Đó là thực tế ngày càng nhiều người dân Trung Quốc nhận thức được chính Pháp là kết quả không thể tránh. Thiên quốc nhạc đoàn truyền rộng phúc âm âm thanh duyên thấu rộng khắp mười phương. Triển lãm chân thiện nhẫn thức tỉnh lương tri cơ hội quý giá từ thiên thượng đừng bỏ lỡ Shen Yun khôi phục văn hóa thần truyền. Triệu trái tim kết nối bằng nhân duyên vạn cổ. Vạn cổ thiện duyên đắc đại pháp. Đệ tử Đại Pháp biết ơn từ bi vô lượng của Sư Tôn chính pháp tất thành tái tạo càng khôn vũ trụ sinh soi chiếu sáng hoàng vũ